Chào tất cả các em học sinh thân yêu của thầy Phạm Minh Nhật Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân Chúng ta cùng xử lý bài này như sau Trước tiên là nhan đề của tác phẩm Nhan đề Vợ Nhặt thâu tóm giá trị nội dung và tư tưởng của tác phẩm Nhặt đi với những thứ không ra gì Thân phận của con người bị rẻ rúng như rơm như rác Có thể nhặt ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào Nhưng vợ lại thể hiện sự thận trọng Người vợ có vị trí trung tâm xây dựng tổ ấm Người ta hỏi vợ, cưới vợ Còn đây anh chàng lại nhặt được vợ Đó thực chất là sự khốn khổ khốn nạn Của những hoàn cảnh éo le Còn nữa, nhan đề này lạ Gây kích thích trí tò mò của người đọc Kim Lân gợi lên tình huống éo le Trong cái hiện thực đầy cay đắng thời bấy giờ Những năm 1945 Những năm nạn đói khủng khiếp của nước ta Những ngày tháng đáng quên nhất của lịch sử dân tộc Như vậy, nhan đề vợ nhặt vừa thể hiện thảm cảnh của người dân trong những năm nạn đói vừa bộc lộ sự cưu mang đùm bọc khát vọng sức mạnh hướng tới cuộc sống tổ ấm niềm tin của con người trong cảnh đói các em để ý này đối với một tác phẩm truyện ngắn thì điều quyết định đến thành bại của nó chính là tình huống chuyện tình huống chuyện là một lát cắt về thời gian mà ở đó tất cả những nhân vật trong thế giới chuyện sẽ bộc lộ bản chất của mình tình huống chuyện càng đặc sắc bao nhiêu tác phẩm ấy lại càng thành công bấy nhiêu vợ nhặt của nhà văn kim lân là một tác phẩm như thế Và các em phải nhớ rằng Tình huống chuyện luôn luôn là đề bao quát nhất của tác phẩm vợ nhặt Chúng ta xử lý Kim Lân là một nhà văn suốt đời trung thành với thể loại truyện ngắn Ông được mệnh danh là con đẻ của đồng ruộng Bởi trở đi trở lại trong những tác phẩm của Kim Lân Luôn luôn viết về đề tài người nông dân Trong lịch sử văn học Việt Nam Kim Lân là một tác giả viết không nhiều Hơn 20 năm cầm bút sáng tác Ông chỉ viết vòn vẹn có 30 tác phẩm Thế nhưng, ông vẫn được xem là một tác giả văn xuôi có tầm vóc. Tác phẩm của ông đã gây ấn tượng với người đọc bởi cách viết độc đáo. Khi viết, ông thường có suy nghĩ thật sâu sắc, thận trọng chứ không phải là cứ ngẫu hứng là viết. Ông luôn có cái nhìn nhân hậu với đời sống con người cũng như sáng tạo văn chương, đặc biệt là ở thể loại truyện ngắn, thể loại sở trường của Kim Lân. Nhiều tác phẩm của ông đã tạo được à, sự thử thách với thời gian, thách thức với thời gian và có thể nói vẫn giữ nguyên vẹn được giá trị cho đến tận ngày hôm nay. Sự sàng lọc của công chúng đã góp phần tạo nên thành tựu rực rỡ cho nền văn học Việt Nam hiện đại ở cả hai thời kỳ trước cách mạng và sau cách mạng tháng 8. Có thể nói, đối với thể loại truyện ngắn, tình huống truyện chiếm một vai trò quan trọng đặc biệt bởi lẽ việc sáng tạo được hoàn cảnh riêng chứa đựng một sự kiện đặc biệt nào đó. Nhiều khi tạo ra sự quyết định đến yếu tố thành bại của tác phẩm và nhiều khi câu chuyện tưởng như rất bình thường quen thuộc nhưng lại đặt trong những tình huống đặc biệt sẽ lạ hóa và hàm ẩn nhiều lớp ý nghĩa. Chuyện ngắn vợ nhặt của Kim Lân là một tác phẩm như thế. Ở đây, nhà văn sáng tạo thành công tình huống chuyện biến nó thành phương tiện khám phá tính cách nhân vật và bộc lộ chủ đề của tác phẩm. Trước hết, ta cần phải biết tình huống chuyện là gì. Tình huống chuyện là sự kiện đặc biệt của đời sống mà nhà văn mô tả trong tác phẩm. Tại sự kiện đó, nhà văn làm sống dậy một sự bất thường có tính chất éo le và gây bất ngờ trong quan hệ giữa các nhân vật. Tại sự kiện đó, tính cách nhân vật được bộc lộ sắc nét, ý tưởng của nhà văn định gửi gắm cũng hiện lên trọn vẹn. Đối với việc viết truyện ngắn, việc gây dựng tình huống chuyện mới lạ, hấp dẫn có ý nghĩa then chốt. Thông thường, có ba loại tình huống phổ biến trong truyện ngắn: tình huống hành động, tình huống tâm lý tâm trạng và tình huống tự nhận thức. Trong truyện ngắn của Kim Lân, tình huống chuyện ngắn liền với hành động có tính bước ngoặt của nhân vật. Nhặt được một người đàn bà ở ngoài đường về làm vợ. Theo phong tục của người Việt thì chuyện dựng vợ cả chồng là việc trọng đại trăm năm hạnh phúc, phải tìm hiểu ngọn ngành, phải được họ hàng ra mắt chấp thuận và tổ chức ăn hỏi, cưới xin đàng hoàng. Vậy mà ở đây Kim Lân đã cho nhân vật chàng của mình nhặt được vợ một cách quá dễ dàng và đơn giản. Chỉ qua hai lần tình cờ gặp gỡ, vài câu bông đùa vu vơ, tầm vơ tầm phào, vậy mà lại nên vợ nên chồng. Câu hò cho đỡ nhọc của anh chàng là ngọn nguồn của cái tình huống chuyện có một không hai ấy muốn ăn cơm trắng mấy giò này, lại đây mà đẩy xe bò với anh nhỉ, ấy vậy mà có người ra đẩy thật. Đã thế lại còn cười rất tình tứ với hắn, rồi lần sau người ta theo hắn về làm vợ thật. Ơ lạ, thời buổi này lại có chuyện đùa mà như thật thật mà như đùa nửa đùa nửa thật đùa đùa thật thật mà rồi nên vợ nên chồng câu chuyện nhặt được vợ của anh chàng được tác giả đặt lên một khung cảnh tối sầm vì đói khát Người chết đói nằm còng queo bên vệ đường. Người đói cũng như các vùng lũ lượt bồng bế dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma giật giờ. Khắp nơi vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi, mùi gây của xác người, phải cảm nhận được cảnh đói khát cùng cực ấy mới thấy được hết sự liều lĩnh trong hành động của chàng. Anh nông dân nghèo khổ không khỏi cảm thấy trợn khi người đàn bà kia theo về thật về làm vợ. Thóc gạo này đến cái thân mình còn chẳng biết có nuôi nổi không, lại còn đèo bòng. Nhưng niềm khát khao hạnh phúc đã lấn át nỗi sợ, nỗi lo lắng khiến anh chàng tặc lưỡi một cái, chật kệ. Và đúng vào lúc con người tưởng chừng như có thể chỉ nghĩ về miếng ăn và cái chết thì chàng dẫn về một người đàn bà lạ về làm vợ. Chắc lúc ấy chàng cũng có suy nghĩ như câu ca dao, đó nghèo thì đây cũng nghèo, hai ta như bèo với bọt giữa nhau. Tình huống này đầu tiên thể hiện một điều rất lạ, khiến cho tất cả những người chứng kiến đều cảm thấy ngạc nhiên và cũng như khơi lên trong lòng họ những cảm xúc rất trái ngược. Bắt đầu là những người dân trong xóm ngụ cư, họ xôn xao khi thấy anh chàng trở về cùng với người đàn bà lạ. Họ băn khoăn, thắc mắc, nháo nhác hỏi nhau về cái lai lịch của người phụ nữ đi cùng anh chàng. Ai đấy nhỉ? Hay là người dưới quê bà cụ tứ mới lên? Rõ ràng trước đó chẳng có tín hiệu nào báo trước chuyện lấy vợ của anh cu chàng. Người thì tỏ vẻ ái ngại, lo lắng cho anh chàng, một người xóm ngụ cư nghèo khổ Giới đất này đi rước cái của nợ đời về Người thì cười dinh dích trêu chọc anh chàng Đó là một điều lạ Lạ vì hai lý do Người như chàng mà lại lấy được vợ Thậm chí lại còn có vợ theo Thời buổi đói khát này Người như chàng nuôi thân còn chẳng xong Mà dám liều đi lấy vợ Nhưng điều tưởng như không thể nào có được lại xảy ra Đã trở thành hiện thực Bởi nếu như không phải những năm đói kém Người ta không đói quá Thì chẳng ai thèm lấy anh chàng cả Một thằng lông bông cạn nghĩ tầm phơ tầm phào Và đây là vợ nhặt cần à chúng ta nhận thấy này không có cần cưới xin gì cả năm đói thế nào cũng xong có thể người như anh chàng chỉ có như thế thì anh chàng mới có được vợ sự tò mò khiến cho vút chốc họ quên đi cái đói bà cụ tứ hiểu tình cảnh của con mình hơn ai hết sự tò mò trong phút chốc khiến cho bà càng khó tin chàng đã có vợ chuyện có vợ bất ngờ với chính cả anh chàng khiến anh ta không thể nào tin được những khuôn mặt người lớn hốc hác u tối bỗng sống động hẳn lên Dường như thể có một làn gió mới thổi vào từng gương mặt ở nơi đây. Lối ngõ vốn tối sầm vì đói khát, chìm trong một luồng sinh khí lướt qua căn nhà. Lối ngõ vốn sầm tối vì đói, chìm trong không khí ảm đạm thê lương, trong nỗi ám ảnh về cái chết. Thậm chí, ngay cả có câu thơ trong bếp lửa của bằng Việt vẫn chẳng thể nào lột tả được cảnh đói khổ trong những năm 45 ấy. Năm ấy là năm đói mòn, đói mỏi tạo dựng tình huống chuyện độc đáo. Kim Lân không chỉ mang đến sức hấp dẫn cho cốt truyện mà còn bộc lộ thân phận của những con người cùng khổ. Đó là cái nền để nhà văn tô đậm vẻ đẹp tiềm ẩn ở trong tâm hồn của họ. Không dừng lại ở đó, nhà văn tiếp tục dẫn người đọc đến cái éo le cảm động của tình huống chuyện. Phải để sự kiện nhặt được vợ diễn ra đột ngột vào những ngày đói rét cùng cực ta mới nhận thấy tấm lòng bao dung của một người mẹ già nua và nghèo khổ. Bà cụ Tứ ngạc nhiên đến sừng sốt khi nhìn thấy người đàn bà lạ trong nhà của mình. Khi nhìn thấy cô vợ nhặt của chàng, bao nhiêu câu hỏi dồn dập ập đến trong đầu của bà cụ. Quái, sao lại có người đàn bà nào trong ấy nhỉ? Người đàn bà nào đứng ngay đầu giường thằng con trai mình thế kia? Sao lại chào mình bằng u? Ai thế nhỉ? Nỗi kinh ngạc khiến bà cụ tứ ngỡ mình đang bị lóa mắt. Bà nhìn không còn rõ nữa. Ngay cả lúc đàn người đàn bà ấy chào bà lại lần thứ hai và anh con trai nhắc mẹ. Kìa, nhà tôi nó chào u bà lão vẫn không hiểu điều gì đang diễn ra. Phải đến khi chàng nói rõ ngọn ngành cặn kẽ, nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy u ạ. À. Thôi thì chúng tôi đã phải duyên phải kiếp với nhau. Bà cụ tứ mới hiểu ra cơ sự. Chỉ cần một chút tự ái của người mẹ, một chút ích kỷ của con người đứng bên bờ vực của chết đói, bà cụ có thể mắng mỏ con, xua đuổi người đàn bà áo quần rách dưới như tổ đỉa kia đi. Vậy mà trong lòng của bà cụ tứ chỉ thấy tràn ngập niềm yêu thương, nỗi xót xa Éo le thay, biểu hiện của sự éo le ấy chính là điều trở trái đối với nỗi lòng của người mẹ. Lấy vợ cho con là niềm vui, là niềm hạnh phúc. Xong cái hạnh phúc bình dị ấy lại tương phản với hoàn cảnh đói khát hiện tại nên trở nên mong manh vô cùng. Lấy vợ là tạo lập gia đình, là hạnh phúc trăm năm của đời người, là xây dựng nền móng cho tương lai. Xong nó lại diễn ra khi sự sống mong manh lịm dần và tương lai thì mờ mịt. Năm nay đói to đấy. Lấy vợ là việc trọng đại thiêng liêng của đời người, song trong cảnh đói khát, nó diễn ra thật nhếch nhác và thảm hại. Những cái éo le ấy góp phần tạo nên nét tâm lý rất phức tạp của mọi người trong thế giới chuyện, trong và ngày ngoài cuộc. Kim Lân đặc biệt chú ý miêu tả nỗi buồn, sự tủi hờn, xót xa. Trong lòng của người mẹ có hình ảnh giọt nước mắt và những ý nghĩa khổ đau, cay đắng của nhân vật. Nhà văn tập trung với giọng kể và giọng nói bên trong của nhân vật để cùng nhân vật trải nghiệm đến tận cùng mọi nỗi đắng cay. Bởi vì ta biết rằng Kim Lân là một nhà văn có biệt tài trong việc mô tả tâm lý tâm trạng nhân vật. Bà cụ thương cho con, cho mình, cho cảnh đời cơ cực, tủi nhục mà trải qua bao nhiêu vẫn khó khăn bao trùm lên cuộc đời của họ. Bà ai oán, xót thương cho số kiếp của đứa con mình, hơn tủi cho mình vì nghèo khó mà không lo nổi cho con. Tình thương của bà mẹ nghèo dễ dàng chấp nhận sự bất ngờ này. Người mẹ mở tấm lòng bao dung, đón nhận người con dâu mới. Từ giây phút ấy, trong lòng bà mẹ nghèo khổ cứ đan xen, trộn lẫn với những nỗi buồn và niềm vui, nụ cười và nước mắt, dẫu mừng lòng. Cũng mừng lòng cho chúng nó, mừng cho chúng nó, nhưng niềm vui ấy là không trọn vẹn. Vì con trai mình đã có vợ, bà cụ cũng không nén được bao nhiêu nỗi xót thương buồn tủi. Bằng sự từng trải của người mẹ già, cụ bà cụ Tứ không khỏi lo âu cho số phận của anh chàng. Không biết chúng nó có nuôi nổi nhau qua cái cảnh đói khát này không nhưng cụ tứ vẫn vượt lên mọi nỗi buồn tủi hờn lo âu để mà vui để mà hy vọng sáng hôm sau ngay bên mâm cơm thảm hại của ngày đói bà cụ tứ vẫn nói với các con toàn chuyện vui chuyện sung sướng về sau này bất chấp thực tại ảm đạm thê lương tình thương và niềm tin cuộc sống vẫn bừng lên trong người mẹ ấy cũng phải đặt trong tình huống đặc biệt kim lân mới có thể phát hiện ra những vẻ đẹp tiềm ẩn của con người ở người nông dân nghèo xóm ngụ cư nghèo khổ, vụng về, thô kệch, tầm phơ tầm phào. Điều thú vị là ngay cả anh ta cũng không ngỡ, không ngờ rằng mình lại nhặt được vợ, mình lại có được vợ. Chàng không ngờ rằng chỉ bằng vài câu vu vơ mà anh đã có vợ thật. Người nhìn cô vợ nhặt ngồi ngay ở giữa nhà, hắn vẫn còn ngờ ngợ, hình như không phải như vậy. Ra hắn đã có vợ rồi đấy ư. Đến tận sáng hôm sau, mơ màng, ngây ngất trong hạnh phúc, anh ta vẫn thấy chuyện lấy được vợ cứ như là không phải sự kiện nhặt vợ đã mang đến những thay đổi lớn trong con người của anh chàng. Có lẽ đầu tiên trong đời, anh trai thô kệch mới cảm giác được gắn bó, mới yêu thương được một người dưng. Trong dọc, trên con đường đưa cô vợ trở về, chàng muốn nói một lời tình tứ để làm thân mà không nói được. Chỉ biết lung túng tay nọ xoa vào tay kia. Nhưng trong lòng chàng trỗi dậy niềm tin, niềm vui sướng khiến anh ta hình như quên hết cảnh sống ê chề tăm tối hàng ngày. Quên cả cái đói khát ghê gớm đang đe dọa, quên cả những ngày tháng trước mặt trong lòng hắn bây giờ chỉ còn tình nghĩa giữa hắn và người đàn bà đi đi bên cạnh một cái gì đó mới mẻ mới mẻ lắm chưa từng thấy ở người đàn ông nghèo khổ ấy nó ôm ấp mơn man khắp da thịt của chàng tựa hồ như có một bàn tay vuốt ve nhẹ trên sống lưng cảm giác ngọt ngào êm ái đó càng rõ nét hơn khi chàng chứng kiến sự thay đổi trong ngôi nhà rúm gió siêu vẹo của mình vào buổi sáng hôm sau nhìn chỗ nào chàng cũng thấy mới mẻ khác lạ mấy chiếc quần áo như vắt em nhìn này mấy chiếc quần áo như tổ đỉa, rách như tổ đỉa, vắt khơm mươi niên ở một góc nhà đã được đem ra để hơi khô, để hong khô. Hai cái ăn nước để khô. Bây giờ dưới gốc ổi đã kín nước đầy âm ấp. Đống rác mùn tung bành ngay lối đi đã được hót sạch. Quan sát mẹ và vợ quét tước dọn dẹp nhà cửa, chàng bỗng thấy thấm thía cảm động bởi vì cảnh tượng thật bình thường đơn giản ấy chính là bằng chứng cho một điều kỳ diệu Hắn đã có một gia đình, chàng bỗng cảm thấy thương yêu, gắn bó với cái nhà của hắn một cách lạ lùng, vì bây giờ nó đã trở thành tổ ấm. Hắn sẽ cùng vợ sinh con để cái ở đây, trong khoảnh khắc cả tâm hồn chàng trưởng thành với ý thức về bổn phận của một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người, hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này. Từ một thằng lông bông cạn nghĩ tầm phơ tầm vào, bây giờ đã biết nghĩ cho gia đình, đã biết nghĩ cho người khác. Tác, tác phẩm Vợ Nhặt Quả đã sáng tạo được một tình huống chuyện độc đáo, một tình huống rất hiện thực, mang nhiều ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Chuyện lên án, tội ác của đế quốc Nhật, của vã sĩ Nhật, của thực dân Pháp đã gây cho nhân dân Việt Nam cái nạn đói khủng khiếp mùa xuân năm 1945. Đây là đề tài của hàng loạt tác phẩm thơ sau cách mạng tháng 8 năm 1945, thơ của Văn Cao, chuyện ngắn, tiểu thuyết của Nguyễn Hồng, rồi Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, vân vân. Với vợ nhặt, Kim Lân đã giải quyết đề tài ấy một cách rất riêng, và vô cùng cảm động, vừa buộc người ta phải đọc, vừa suy nghĩ và nhức nhối, dây dứt mãi. Để cho đến lớp thanh thiếu niên ngày nay, khi đọc tác phẩm này, phải tưởng tượng ra được cái nỗi thống khổ của người nông dân Việt Nam lúc bấy giờ trong tình cảnh nạn đói. Con người cũng trở nên rẻ mạt đến thế, lấy vợ cũng chỉ bằng bốn bát bánh đúc. Nghĩa là con người thậm chí còn chẳng bằng con vật. Thậm chí cái bữa ăn thảm hại trong những năm nạn đói chỉ đơn thuần là một nồi cháo cám cái tí chị dậu trong tắt đèn của Ngô Tất Tố vẫn còn cao giá hơn nhiều chỉ vài bát bánh đúc mà trở thành vợ hẳn hoi thân phận của con người làm gì hơn được cỏ rơm cỏ rác bọn phát sinh nhật thực dân đã đẩy nhân dân ta đồng bào ta rơi vào tình cảnh khốn khổ như thế lời kết tội của vợ nhặt thật sự ngắn gọn sâu sắc và thấm thía nhưng chủ đề của vợ nhặt không chỉ có thế tình huống chuyện đã đặt nhân vật kề bên nanh vuốt của cái chết một không khí chết chóc cứ len lỏi trong tác phẩm với mùi khói, mùi khét lẹt của những đống giấm để xua đi mùi tử khí. Tiếng khóc hờ hờ tỉ tê của những nhà có người chết lúc to lúc nhỏ lọt qua kẽ vách bay vào. Nhưng qua tâm trạng của những nhân vật, nhất là anh chàng và bà cụ tứ, ta thấy được người dân lao động. Ở đó, sự sống, niềm tin, hy vọng và tương lai vẫn khao khát một tổ ấm, một gia đình thương yêu nhau, cùng chia sẻ vui buồn để có bổn phận với nhau, như trách nhiệm với đời. Tình huống chuyện độc đáo là bài ca tình nghĩa, tình mẫu tử thiêng liêng của bà cụ Tứ với đứa con trai của mình. Tình thương giữa người với người, đó là thứ tình cảm không thể dễ dàng nhận thấy. Từ người dân trong xóm ngụ cư đến bà cụ Tứ đều chia sẻ với chàng những niềm vui giản dị, đón nhận và trân trọng người vợ nhặt mới của anh chàng. Hơn thế nữa, tình huống chuyện còn là bài ca những khát vọng chân chính về con người. Kim Lân đề cao khẳng định khát vọng hạnh phúc của con người trong tình cảm, cảnh bi thảm, con người vẫn có thể tạo dựng được hạnh phúc. Người vợ nhặt đến với anh cu chàng, tạo nên một gia đình hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy lớn lao, thiêng liêng đến mức nó có thể làm thay đổi tất cả mọi người, khiến cho con người trở nên người hơn. Không những vậy, chuyện còn khẳng định mạnh mẽ, khát vọng sống, niềm tin, niềm hy vọng vào cuộc sống và tương lai. Những hành động lấy vợ, mua dầu đèn thắp của chàng đều là biểu hiện của niềm tin, niềm hy vọng vào cuộc sống. Đặc biệt, Kim Lân đã cho bà cụ gần đất xa trời nói rất nhiều về tương lai. Cái nghịch lý này nó nội hàm, chứa đựng chân lý sâu sắc. Người già đã nói về tương lai, đến vậy thì niềm tin và niềm hy vọng về tương lai ở lớp trẻ sẽ càng mạnh mẽ và mãnh liệt hơn. Đó là bản chất lạc quan của nhân dân lao động, một chủ nghĩa lạc quan có căn cứ rõ rệt, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, vẫn tồn tại dai dẳng với những con người luôn sống hết mình với cuộc sống, lao động và đấu tranh để sinh tồn. Rõ ràng Kim Lân viết về cái đói mà không đói, viết về cái chết mà sự sống vẫn nổi loạn, vẫn thăng hoa. Là một nhà văn có biệt tài trong việc xây dựng tình huống chuyện đặc sắc, là một nhà văn có điểm mạnh trong cách mô tả tâm lý tâm trạng nhân vật và là con đẻ của đồng ruộng. Kim Lân thực sự xứng đáng được gọi là một nhà nhân văn nhân đạo chủ nghĩa lớn của nền thơ à, nền văn chương Việt